sao dạ. สาว gần em nhé em tròn truyền nhé anh tiền thắng tình thua đời có mấy ai chê tiền tiền giết đợi tôi tiền đồn cháy tim tôi rồi tiền làm anh đau em ơi em đành lòng sao lỗi em không cưng sao khi